Xin chào anh em nhé Clip hôm nay thì tiếp tục à, mình giới thiệu với anh em về cái bát tàng hình khiển Cái bát này đấy thì anh em đem đi uh, chơi sóc đĩa thì cực kỳ hiệu quả luôn Thứ nhất là nó giúp chúng ta khi mà xoay vào bát thì trong vắt nó không có một cái à, điểm đen nào để người khác phát hiện được thứ hai nữa là nó nhìn được tất cả công việc bên trong đấy và cái đặc biệt nữa là nó um, thời lượng pin ấy thì kiểm soát được lượng pin nên là đánh được lâu dài bắt tự động ấy thì anh em um, rất là sốc cái em nhìn thấy được là và anh nhìn ngay rồi còn dòng bắt tăng khiển thì anh em muốn xem anh em uh, khiển nút bấm khiển này thì nó sẽ giúp anh em kiểm soát được thời lượng pin của cuộc chơi ví dụ đây là một cái bát um, đông phương khiển chúng tôi mình sẽ bật cái màn lên cho anh em cùng xem thì và có cả màn dây màn uh, điện thoại hay là màn uh, wifi thì anh em thích sử dụng màn nào thì mình uh, cũng đều có hết nhá để mình chỉnh cho em cái độ sáng nó này rồi đã nhìn rõ rồi đúng không rồi nhá nếu mà khi mình sóc cái này Đấy. thì mình sẽ không mình không hề sáng nhưng mà nếu mà anh em muốn xem anh em bấm nút này mình ABCD lúc nặng cũng được đấy em nhìn thấy chưa rất là rõ luôn đây, mình bấm lại cho anh em xem này vâng rất là sáng luôn ừ. bao trắng này dạ để đây anh em à, thùng suý nhá nhìn rõ chưa tiếp ba trắng này đấy rất là sáng sấp đôi này đấy, anh em à, nhìn lại này sấp đôi này sáng một chút cho anh em xem đây anh em nhìn đi ba đen này em nhìn rất rõ chỉnh cho tôi tí nhá anh em nhìn hơi bị bé mày anh em ủng hộ rất rõ luôn đấy tiếp tục này quân nào cũng soi được các em nhé từ ờ, bài lá này chắn này hay là vỏ bao thuốc này ba trắng này đấy rất rõ ràng vỏ bao thuốc hay là đóm này tất cả đều nhìn rõ ăn ràng nhé tiếp tục các em này các em làm thuật nếu mà anh em ờ, đứng ở xa em cách phòng anh em không ờ, sợ không tới thì em yên tâm đây là cái khiển này có gây anten em rút anten ra thì bắt rất xa nhìn rõ chưa túi trắng này Đó. rất là rõ ràng ngoài những cái bát phổ thông ở thị trường như long phương bát khiển long khiển hay là bát trắng bát hoa bát thái bình thì cơ sở thì còn đặt à, đã làm cho em những cái mẫu bát mà anh em à, hay chơi anh em nào mà hay chơi những bú bát mà không có trên thị trường anh em có thể gửi bú bát cho mình mình làm cho anh em sắp đôi này Đấy. mình sẽ làm cho anh em một cái à, sản phẩm ưng ý nhất thì anh em à, muốn đặt hàng anh em à, gửi cho mình hai cái vỏ bát Đấy, để mình làm cho bạn một cái anh em một cái bát hoàn chỉnh thì mình thì bán hàng ở hai cơ sở đó là bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội và bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh hãy sắp đưa em nhé thì uh, cơ sở mình là 0844 17 từ quý 9 và 0346 09 từ quý 7 anh em uh, lưu số lại còn uh, muốn tìm hiểu hay là muốn tư vấn gì về các công nghệ cầu bọc bịp nói chung hay các sản phẩm từ uh, sóc đĩa hay là um, bài lá chỉ bầu cua tài xỉu hay kiếm điện thoại cơ sở để làm được hết nhé Nói chung là mình đã test thử sản phẩm này rồi thì bấm được trên 300 phát thì trong ờ, một cuộc chơi anh em đánh chắc không đến 300 phát đâu nhưng mà thế nên là thử lượng pin rất là ok cho anh em anh em có thể ờ, đưa bát vào trước anh em đưa bát vào trước cho hàng ờ, ta đánh rồi em đứng ngoài em bọt xanh đứng ngoài em bấm khiển em xem cũng được ba trắng này này cái này đánh rất là ok ba đen này Đấy, anh em à, nhìn rõ chưa bây giờ mình sẽ bật đèn led để cho anh em xem cái độ trong của cái bát này đây anh em à, chờ mình một chút mình sẽ kéo cái rèm lại cho nó tối đi anh em nhìn rõ cái độ trong hơn Đấy. anh em thấy là khi à, chúng ta để cái à, led điện thoại lên chúng ta thấy bát rất là sáng rồi không hề nhìn ra được một cái điểm nào mà người ta khác với so với bát này chợ cả rất chính chợ cả Đấy rất là rõ sáng anh em đánh thì rất là ok nhé không sợ thì pin vì à, cái tầng bát này thì cơ sở chúng mình đã kích hoạt thêm pin cho anh em Đấy, kích hoạt à, pin để cho anh em à, có thể chơi được lâu dài hơn với các lò bát ngày xưa thì à, mình dùng sạc kim nhưng bây giờ là toàn dùng sạc từ hết rồi sạc từ thì anh em à, chơi anh em để cái à, bát lên sạc từ thì đây là miếng miếng sạc của cơ sở mình đấy anh em để lên anh em cắm điện vào sạc điện thoại ấy. thì mình cắm tạm vào cái sạc năng này sạc phòng này anh em thấy ờ, cái đèn của nó là đèn xanh chưa nháy ạ rồi khi nào hết nháy rồi anh em để cái ờ, bát lên anh em nhìn nhé hết nháy rồi anh em để cái bát lên thì nó sẽ nháy một đỏ thôi nha đây đây là đang nháy một đỏ tức là điện đang vào Đấy. khi mà mình ờ, bỏ bát ra thì nó sẽ là chuyển màu xanh khi mình để cái bát lên thì nó nháy màu đỏ điện vào và anh em để khoảng tầm à, hai ba tiếng em chơi được rất là lâu dài đánh rất là ok pin thì à, pin khỏe cơ sở mình đã kích hoạt pin à, thêm Ờ, tăng thêm ờ, số lượng pin để cho anh em đánh được lâu dài hơn và khỏe điện hơn cho anh em anh em không phải lo ngại gì cả đây chúng ta xem này ba đen này bây giờ rõ ràng rồi vâng, à, cảm ơn anh em đã xem video của mình anh em nào mà muốn tìm hiểu hay cần tư vấn gì về các công nghệ à, sóc đĩa nói riêng hay là các sản phẩm về cảm biến quy chung thì vui lòng hẹn mình qua số điện thoại 0814 7 này hoặc là 0346 0947 này thì lúc nào cũng được để bất cứ giờ giấc nào nửa đêm nửa hôm anh em à, đi chơi về anh em muốn à, anh em lên mạng anh em xem thấy hay anh em muốn tham khảo tìm hiểu thì cũng đừng ngần ngại gì cả theo định cho mình luôn để mình tư vấn cho anh em ờ, kỹ càng hơn bất kể sở đất nào mình cũng ờ, nhiệt tình giới thiệu anh em anh em có thể lên tận cơ sở mình để trực tiếp thử hàng vào cửa hàng để tham quan sản phẩm khác và trực tiếp ờ, thử những sản phẩm mà mình ưng ý nhất giá cả thì hợp lý dành cho anh em xin chào anh em